Rồi, thì uh, xin chào anh em đã xem uh, cái kênh uh, của cờ bạc của bên Cường Phát Lộc. Thì uh, hôm nay Cường giới thiệu tới anh em về cái bộ môn uh, bài lá mà cháo được. Đó. Thì trên màn hình mọi người cũng nên nhìn thấy là hiện tại đang có một cái áo. Thì cái áo này là như thế nào thì uh, bây giờ mình sẽ nói sơ về cái um, cái áo này nha anh em. Áo này đó thì anh em chỉ cần mặc vào và anh em có thể cháo được cái lá bài khi anh em muốn ờ uh, nó nó như thế nào đó thì bây giờ bây giờ em nhìn nha đây là những con bài ừ. những con bài thì bây giờ khi mà chơi xì dách xì lát hay bất cứ một cái môn nào đó mà anh em muốn bài anh em tốt muốn ăn người ta đó nhất là bài uh, bài cây ba lá nè bài xì dách nè bài xì tố nè hoặc à, chứ còn bài tiến lên hoặc bài binh đó nó là là rất là khó cháo bài anh em nha thì ví dụ như chơi chơi bài ba lá đi đó bây giờ bài ba lá bây giờ hiện tại là bài bài anh em như thế này đúng không bây giờ mình sẽ cho trước một cái đầm vào vào đây đây là cái áo đội bài rất nhẹ nhàng anh em nha đây cái bốn vẫn còn đó cái đây là cái đầm cái đầm ở trong cái áo rồi đúng không cái áo này liên lạc nha anh em nha hoàn toàn liên lạc dành cho độ tuổi tầm 30 trở lên anh em có thể mặc được rồi anh em nha đó thì bây giờ anh em nhìn nè hiện tại ví dụ như giờ nếu như bài mình như thế này bài như thế này thì mới có bốn nút à làm gì ăn người ta được đúng không anh em có bốn nút thì làm sao ăn được ta thì phải cháo cái bốn vào đó nó sẽ ra cái đầm nó nhanh dễ dàng thôi em rất dễ dàng nha rất cực kỳ dễ luôn đó nhìn, nhìn, nhìn nè đưa vài cái là nó nó ra thôi đó bắn ra liền đưa là bắn ra liền đó, đó ví dụ như cái ấp đây anh thấy đưa vào nhẹ nhàng thôi anh em thấy chưa rất nhẹ nhàng nha cáo rất là liền, lạc nha anh em nhìn nè liền lạc không đó rất là liền lạc rất dễ dễ dễ dễ dễ sử dụng đó thấy không áo rất là liền lạc đó khi anh em mặc vào cực kỳ đẹp luôn anh em nha không có bị một vấn đề gì luôn anh em nhìn nè đó rất dễ nhàng còn anh em không chơi nữa khi nào anh em ờ, ra mà anh em muốn dục cái bài đi á hoặc ta bỏ bỏ bài rồi á thì em bấm cái nút mình là ra không nó có một cái nút bấm nha và cái áo này mà anh em trỏ pin vào chơi á bao cho anh em chơi 5 tiếng đồng hồ chơi được 5 tiếng đồng hồ luôn anh em nha rất dễ dễ sử dụng mà bên Cường nói luôn là bên Cường có cung cấp cho anh em tất cả các loại đồ bịp của năm 2020 và 21 này thứ nhất là ví đổi bài quần đổi bài đó áo đổi bài rồi đây anh em nha thấy không áo đổi bài ví đổi bài quần đổi bài máy đánh bài đó à, máy đánh bài là bánh bài bánh bài chợ luôn nha anh em nha quýnh được xì lát xì lát luôn rồi à, kính à, kính len kính đánh bài đây anh em đó kính à, nhìn xuyên bài luôn nè rồi với lại à, cái gì nữa ta kính nhìn xuyên bài rồi thì à, với lại bài lỗi công ty nữa anh em nha đó bên mình còn có bài lỗi công ty nữa và chuyên cung cấp tất cả các hột bầu cua đó và tài xỉu anh em nha và công cụ hỗ trợ cho anh em chơi bầu cua và tài xỉu luôn đó thì bên mình hỗ trợ anh em đầy đủ máy móc luôn từ bây giờ nếu như anh em xem video này anh em bấm vô đăng ký kênh hoặc anh em bấm vào cái kênh của mình vào trong xem trong cái kênh mình nó lướt lên anh em rất nhiều cái video nói về bầu cua và tài xỉu luôn chứ không phải riêng bài lá không phải riêng về cái áo đổ bài đâu anh em nha đó, rất rất nhiều về cái bộ môn uh, bộ môn ờ, biệp của năm 2020 và 21 luôn anh em nhìn này rất đơn giản anh em chỉ cần đưa vào nó ra thôi đó chỉ cần anh em đưa vào là nó ra thấy không đưa nhẹ vào nó ra thôi đó chỉ cần đưa vào nó ra thôi anh em rất đơn giản mà một cái áo liên lạc như này rất là đẹp rất dễ chơi dành cho những anh em mà không có kinh nghiệm cháo được bài giấu được bài hay là kẹp được bài ví dụ như thường thường người ta chơi người ta cần cấp một cái kênh cái là người ta dính cái bài kênh cái dính cái bài kênh cái dính cái bài đúng không anh em đó làm thế nào mà người ta làm như vậy được thì người ta phải có kỹ năng người ta chơi người ta kỹ năng còn anh em nếu không có kỹ năng anh em phải dùng hỗ trợ máy móc đó hỗ trợ máy móc là là dừng cái những cái áo đổ bài như thế này đó, rất đơn giản đó để anh em chơi đó thắc mắc như thế nào hay là muốn biết Sản phẩm giá bao nhiêu thì anh em liên hệ số điện thoại 0898 54311 để được tư vấn hoặc anh em kết bạn Zalo. Nhắn tin cho mình à, anh em muốn sở hữu một cái sản phẩm nào đó thì kết bạn Zalo nhắn tin cho mình hoặc gọi trực tiếp nha anh em nha. Thứ nhất là gọi trực tiếp nó dễ xử lý hơn. Đó, dễ biết được anh em muốn cái gì chứ còn nhắn tin hoặc là lúc mình bận mình không trả lời kịp anh em. Một ngày khách mình rất đông. Đó, thì không có thời gian đâu mà nhắn tin cho anh em được. Rồi, còn không nữa còn không nữa nha anh em chịu khó lên thẳng cơ sở mình luôn xem qua những cái bộ sản phẩm mà bên mình hiện tại đang có đó rất nhiều luôn anh em nha chứ không phải là một một một ít gì đâu rồi chúc anh em cái năm 2020 này và năm 2021 thành công hơn và đạt được những gì mà anh em muốn rồi xin chào anh em hẹn anh em lại những cái video sau và anh em nhớ xem thì nhớ đăng ký like đăng ký kênh ủng hộ một like một đăng ký kênh nha anh em nha xin chào anh em